Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi của YouTube bạn Phan Thư. Kính thưa Sư Phụ, trước kia con cứ ngỡ bản thân con đã tín tâm thanh tịnh, nhưng sau nhiều lần quan sát lại tâm mình, con thấy tâm con vẫn nổi lên những ý nghĩ nghi ngờ tam bảo dù rất nhỏ. Từ đó con mới hiểu tín tâm thanh tịnh nghe thì dễ, nhưng không hề đơn giản như vậy. Con rất muốn bản thân đạt được tín tâm thanh tịnh, nhưng con chưa hiểu sâu xa về tín tâm thanh tịnh. Mong Sư Phụ có thể giảng sâu kỹ cho con để con hiểu, để con có thể đạt được tín tâm thanh tịnh được không ạ? Con xin thành kính chiên công đức của Sư Phụ ạ. Đấy là bạn Phan Thư, bạn hỏi về tín tâm thanh tịnh. Tín tâm thanh tịnh thì trước hết chúng ta phải thấy ấy, tâm của chúng ta đấy, nói là tâm là cái từ chung thôi, trước khi tâm thì nó có tâm vương, có tâm sở, nó có rất nhiều thứ tâm. À, nó gọi là có tâm và sở hữu của tâm gọi là tâm sở hay là tâm vương và tâm sở. Thế thì tín tâm, tín tâm là một cái thứ tâm thuộc về tâm. À, những cái đức tính như tín này, như là tàm quý, à, đó nó đều là thuộc về, nó là một sở hữu của cái tâm chúng ta. Tâm chúng ta giống như, tâm chúng ta nói giống như là bàn tay này này, thì ngón tay thuộc về bàn tay bàn tay chúng ta có năm ngón à, ngón cái ngón trỏ ngón nhẫn vân vân thì năm ngón này thuộc về bàn tay nhưng mà năm ngón này nó cũng gọi là bàn tay phải không nó cũng gọi là bàn tay cũng giống như là nói tiền tiền là chung thế thì đồng 100, đồng 50, đồng hai hai chục một chục cũng gọi là tiền à, nhưng nó có khác nhau đấy tiền là danh từ chỉ chung cho rất nhiều thứ vào wow kể cả đô la cũng vẫn là tiền đấy đấy vào nhưng mà nó rất là khác nhau thì nói là tâm là một cái từ chung và ở nơi tâm nó có rất rất nhiều cái loại tâm khác nhau có tâm tín có tâm nghi nghi cũng là một tâm của tâm mà tín thì nó đối với nghi đó. thế thì ở đây nói là tín tâm thanh tịnh có nghĩa là là cái tâm sở tín nó hoàn toàn trong sạch thanh tịnh là trong sạch thôi đấy Thế chúng ta biết là chúng ta có tín thì có gì? Có chính tín và có tà tín, đúng không? Đấy, chính tín và tà tín. Tà tín tức là tin mà trên cơ sở của tà kiến gọi là tà, tà tín. Ví dụ, Thầy nói như là ngoại đạo đấy, họ tin là có Thượng Đế, có Chúa Tể của muôn loài. Họ tin lắm, thưa đại chúng, rất tin đấy chứ. Và họ cũng có thể chết vì vì đạo của họ được đấy. đấy những tôn giáo ấy đã có những cuộc thánh chiến về tôn giáo. Gọi là như có những người gọi là tử vi đạo thì họ là có tin không đại chúng? Họ tin lắm chứ, đúng không? Rất là tin. Ừ. Cực kỳ tin đấy, tin mà đến nói sẵn sàng chết luôn. Ôm bom bạc <laughs> càng đi, coi như là sẵn sàng chết ngay được. Vì đạo của mình, thánh chiến. Đấy, thế là họ tin lắm, tin giáo chủ của mình, tin cái vị thượng đế của mình lắm cực kỳ tin đấy chứ không phải nó họ không có tin đâu nhưng tin trên cơ sở của tà kiến cho nên đấy gọi là không phải là chính tín đại chúng rõ chưa đó. thế còn chúng ta tin mà trên cơ sở của chính kiến rõ ràng hiểu biết à, thì gọi là chính tín và chính tín đầy đủ thì mới có thể thanh tịnh được thanh tịnh được nghe không? Đấy, cho nên phải là tin trên nền tảng của chính kiến mà chính kiến phải đầy đủ rõ ràng sáng tỏ thì nó mới gọi là tín tâm thanh tịnh ừ. cho nên để mà muốn có được tín tâm thanh tịnh thì phải học hỏi giáo pháp cho thấu lý tin được sâu về lý sau đó lại phải tu tập để trừ đi các cái mê lầm về lý này à, mà mình gọi là trừ đi kiến hoặc đấy trong đạo phật thì có có hoặc tức là mê lầm hoặc thì có chia ra làm kiến hoặc và tư hoặc không? kiến hoặc là những cái mê lầm về lý tư hoặc là mê lầm về sự đó cái này chúng ta sẽ học sau chi tiết đó thế thì ở đây nói là phải hiểu về lý thấu về lý xong rồi thực hành để mà trừ bỏ mê lầm về lý này cái mê lầm về lý ví dụ như là À, thân kiến này và biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ đấy gọi là mê lầm về lý đấy ừ, gọi là kiến hoặc thì thưa đại chúng không phải dễ chúng ta đọc sách ấy, chúng ta hiểu chúng ta tin được nhưng mà đấy vẫn là mới là tin ở trên cái sự hiểu về mặt lý thuyết thôi còn chưa phải thật sự là tin mà tin ở cái sự chứng đạt cho nên tại sao hiểu và lý rồi phải dụng công tu hành để chứng đạt mới thật là là chính kiến, chính tín đầy đủ. Đó. Ví dụ ở đây Thầy nói ví dụ như là thân kiến, mình nói thì mình hiểu thân kiến là chấp về thân, cho thân này có thật, nhưng mà nói thế thôi nhưng mình đã trừ được đâu. Cho nên tại sao mà chùa chúng ta chưa Tăng, chưa đi phải tu hành khổ hạnh đầu đà? Vì tu khổ hạnh đầu đà là một cái trừ bỏ thân kiến mạnh nhất. Vì tất cả chúng sinh đều chấp và yêu quý cái thân này đều mong muốn cho thân này được thụ hưởng, được sung sướng, được thỏa mãn. Đại chúng hiểu không? Thì cái đầu đà khổ hạnh này là cái trừ bỏ cái thân kiến này mạnh nhất. Và để chứng đắc được quả tu đà hoàn ấy, thì chỉ cần ba cái thôi. Trừ bỏ nghi, trừ bỏ giới cấm thủ và thân kiến, nặng nhất là thân kiến. Trừ được, cho nên Thầy nói nếu chỉ cần trừ bỏ được thân kiến là có thể gọi là vào chứng quả tu đà hoàn rồi. Đấy, thân kiến nó nằm trong kiến hoặc nằm, nằm trong cái mê lầm về lý này không phải chuyện đơn giản thế cho nên nếu mà người mà trừ được cái kiến hoặc này là phải người tu mà tu đến mức độ trừ như vậy ấy, thì gọi là cũng vào sơ quả rồi đấy trong kinh thì đức phật thường nói gọi là gì đắc pháp nhãn tịnh này hoặc là rời ly trần cấu này à, rời xa trần cấu đắc pháp nhãn tịnh với thiền tông gọi là kiến tính minh tâm cái người này kiến tính minh tâm tức là như quả tu đà hoàn là bậc kiến tính minh tâm bậc vào dòng bất thối chuyển đạt đạo để chúng hiểu không đó nhé chứ nó không phải đơn giản nhé thế cho nên ở đây bạn ấy muốn nói là à, tín tâm thanh tịnh làm thế nào đây à, và tín tâm thanh tịnh nó khó đấy chứ không phải dễ đâu chúng ta vẫn nói là chúng ta tín phật lắm con tin phật lắm đấy thầy cũng nghe nhiều phật tử bảo thầy ơi con mà tin tuyệt đối tuyệt đối nhưng mà có tuần sau đi đã gặp đi sang bên phủ đến bên đèn bắt đầu đi nhảy <laughs> đồng rồi Ô, sao mà mới hôm trước nói thầy con tin phật tuyệt đối hôm nay con đã đi sang bên đèn bên phủ đi hầu đồng rồi à? có gì đâu nhà chỉ gặp vài chuyện bất như ý hay vài chuyện mà, mà tai ương hoạn nạn mà cái thế ông thầy bói ông ờ, thầy đồng đó ông đến ông phán cho vài câu thấy đúng cái là đi theo ông tuốt lút luôn à, tin phật tuyệt đối chả biết ở đâu đấy đấy không phải là tin tuyệt đối đó. Vâng, còn các bậc mà người ta đã tín tâm thanh tịnh là tuyệt đối không dao động. Đối với chính Pháp, với Tam Bảo, tuyệt đối không lay động. Với Phật là không dao động luôn, tuyệt đối. Dù gọi là mang dao và cắt cổ người ta, người ta vẫn một lòng tin Phật vững vàng. Mà. Đó, không thối chuyển. Thì đấy mới gọi là tín tâm thanh tịnh. Như vậy, người tín tâm thanh tịnh tức là người đã chứng được, đã diệt trừ được cái kiến hoặc mê lầm mà chứng được vào sơ quả, chứ không phải chuyện thường đó nha đấy thì cái này thầy thầy chia sẻ với bạn để bạn thấy là không phải dễ nha cho nên bạn ngoài học hiểu về lý đạo phải tiến tu nữa thì mới có thể đạt được cái mức độ tín tâm thanh tịnh nha